Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và ngày hôm nay Khải sẽ tiếp tục soi uh, uh, môn phái võ đăng tăng trưởng môn cho anh em xem sơ qua Và trước mặt anh em đây là võ đăng tăng trưởng môn Có tên đó là gương hàng bạc Vạc này cũng là top 1 server nha anh em Đây anh em à, kỳ cấp khá là kinh Kịch một võ đăng Top 1 server cũng như là nằm uh, môn uh, top môn phái Đó, top 1 với cấp 107 Và cao hơn những anh em khác hơn là đứng một cấp một cấp rưỡi và bây giờ chúng ta cùng xem xét đồ của cầu thủ này thử như thế nào nha em ơi và thì nếu lên tăng trưởng môn thì anh em cũng đã thấy thì à, đang có hiệu ứng như mình con ngựa kháng cảm một đó thao phiến tay vực bạch mã kháng cảm một và một cái ấn tín thiên địa cực một cấp nhân kiếm một cấp đó kỹ năng một cấp này em ơi và như là mấy cái con ngựa này với cái ấn này thì có thời hạn khoảng tầm 20 ngày này mà hạn sử dụng 20 ngày đến vào lúc uh, bắt đầu trưởng môn tháng tiếp theo thì nó sẽ mất nha nè và sẽ bắt đầu tiếp tục uh, tranh giành tăng trưởng môn tiếp theo và Tiếp theo đó là một cái nón định quắc cực phẩm mắt ột Nón này anh em cũng biết rồi ở server còn hơn tầm giá 15 cho đến 20 triệu tùy người mua và tùy người bán anh em ơi Những bóng vàng như này thực sự là rất có tiền nha em Rất có giá luôn Và tiếp tục đó là một cái áo cực phẩm 50 200 sinh lực Cũng tầm giá đó luôn em à 15 đến 20 triệu Thực sự hai món này là đã hơn uh, ờ, 3 chục triệu hơn rồi Gần 40 triệu rồi Quá quá khác Rồi Tiếp theo đang sử dụng mình uh, một cây uh, chón 40 dòng 1 Một cây ờ, kiếm chón 40 dòng 1 kiếm này thì hiện tại server thì không gắn hỏa không có được dòng gắn hỏa thì nếu mà có được dòng gắn hỏa dòng cuối này thì khả nghĩ kiếm này nó cũng có giá nếu mà đi xếp với hiệp cốt hoặc là đình quốc thì cái kiếm này cũng có giá nha mọi người giá khá đẹp đấy à, ờ, còn nếu mà chỉ có một dòng chón không á thì khả nghĩ nó khoảng tầm 3 đến 5 triệu còn đây có thêm gắn họ nữa thì tùy theo người mua người bán thôi thì cái đó là khả chỉ nói sơ và như vậy thôi còn cái giá mua của thực chất cái cây vũ khí này khả không rõ như nào một cái chuyện kháng tất cả 16 à, Sinh lực và kháng độc 17 Khá là đẹp Gia chiên này thì thực sự anh em server này phải trên 5 triệu nè Trên 5 triệu viện đồng của gia chiên này Khá đẹp Có thêm dòng sinh lực cho giờ đang luôn Một đại lưng à, thủy 40 và kháng hỏa 21 sinh lực 152 Một đại lưng quá pin Dành cho dụ đạm giờ đang thì quá pin rồi mà Không gì để chơi luôn Một cái nhẫn à, khăn băng sinh lực 124 Bao tay đi cho mình một bao tay làm chậm 40 và phòng thủ lý 11 quá đẹp Bao tay này ở server này thì bèo lắm cũng phải 3 đến 5 củ nữa Tầm này những cái món đồ như thế này thực sự là tìm không ra đâu em ơi Cực kỳ hiếm Hiện tại đang sử với mình một cái à, nhẫn Ôi nhẫn này nó một server luôn rồi Cấp 10 thắng lôi 25 mà sinh lực 150 quá pin luôn em ơi Nhẫn này thì hiện tại đỡ mà sơ qua đỡ ý thì chưa có cái nhẫn nào đẹp hơn nhẫn này nha em Nhẫn này có thể nói là no một đa số những ẩn nhận như là cấp 9 này nọ thì chỉ kháng loi cao nhất là 10 19 à, thôi nè 19 là cao nhất rồi những này được 25 thì sự là dạng vào hàng nô 1 rồi những này thì giá bao nhiêu khá không rõ lắm tại vì hàng đọc không hiểu lắm em ơi và một đôi giày tóc 28 à, khá hợp lý kèm với kháng lôi 25 và sinh lực 140 một set đồ sinh lực khá pin em ơi đôi giày này cũng khá chất một ngọc bội à, ngọc bội này thì sinh lực 117 và có cho mình là kích được dòng chón của cái đai lưng cứ dùng chón của đai lưng thì uh, đang có cho mình đó là 80 chón từ đai lưng và vũ khí lượng làm chậm thì có cho mình 40 từ bao tây còn lại là kháng lôi với kháng hỏ nè kháng lôi không có kháng hỏ luôn bạn này không có kháng hỏ luôn nè nó thì mang nón định quốc ra nên là không kháng hỏa ăn này à, kháng hỏa có thể nói là kháng hỏa chỉ có 16 điểm mà thôi từ gia truyền kháng cả rồi đây là set đồ của tăng nhiệm môn uh, Võ đang Và anh em xem đừng quên để lại cho video này ủng hộ cho cao thủ ờ, gương hàng bạc Một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Anh em thích cao thủ nào cứ comment bên dưới cho anh em Khải hãy up video lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày cho anh em xem nhé